ai là gian thương. Vì gian thương trước khi bị phát hiện thì họ đều là những bậc doanh nhân nổi tiếng. Không ai nghĩ con người quen lớn được đi bên cạnh ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng bắt tay với Tổng thống Donald Trump dự như ông Trịnh Văn Quyết mà lại đổ nhào rất nhanh như vậy. Trước khi bị bắt, ông Trịnh Văn Quyết cũng là doanh nhân hàng đầu trong ngành bất động sản nghỉ dưỡng. Nhưng đột nhiên ông Quyết lại lộ nguyên hình là kẻ lừa đảo. Từ khi ông Quyết bị bắt cho đến hôm nay, FEC xuống dốc không phanh và có nguy cơ giải thể trong tương lai không xa. Quyết ngã thì FEC sẽ đổ. Đây là hình ảnh ông Đỗ Anh Dũng đã ngã nhào. Hiện nay Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng cũng đang có dấu hiệu xuống cấp nghiêm trọng. Sản xuất xe xăng thất bại ê chề kèm với khoản lỗ hàng tỷ đô la. Việc sản xuất xe điện hiện nay đang thiếu vốn nghiêm trọng. VinFast được nhiều người ví von rằng nó là công ty con tàn phá tập đoàn nhiều nhất. Vinhomes làm ra bao nhiêu tiền thì VinFast sơi hết bấy nhiêu. Hiện nay Vinhomes đang đói vốn, nhà tồn kho còn rất nhiều, không thể bán được. Vốn thì bị chôn một chỗ, nợ thì đòi rất rát. Ông Vượng dường như đang ở thế rất bí. Từ khi có tin đồn xấu cấm xuất cảnh từ đến nay, người ta cũng chưa thấy ông Vượng ra được nước ngoài. Điều này càng dấy lên lời đồn lệnh cấm xuất cảnh là có thật. Chẳng qua Bộ Công an không phát lệnh bằng văn bản công khai. Càng về sau, sự nghi ngờ này càng lớn hơn. Tân Hoàn Minh đã đổ, FEC cũng đã đổ. Câu hỏi hiện nay là bao giờ thì Vin đổ? bởi Vin đang hội tụ rất nhiều đặc điểm cho thấy đã tới lúc nó có thể đổ. Nợ lấp rất lớn, nó gần gấp 3 lần vốn trở sở hữu, trong lúc bất động sản tồn kho thì rất lớn, với khoản nợ khổng lồ đó thì rất khó thanh toán cho chủ nợ. Cho nên nhiều người đoán rằng Vin sẽ ngã, vấn đề là thời gian nào thì nó đổ. Từ khi ông Phạm Nhật Vượng lập công ty VMI, e, có ý kiến đánh giá rằng thời gian đầu sẽ khá thành công giúp được một số người lướt nhẹ, người ta có thể mua đi bán lại giấy chứng nhận quyền sở hữu 1 trên 50% bất động sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng như một loại giấy có giá, nhưng sau đó thì có thể nó thành tờ giấy lộn nếu chuyện khủng hoảng nợ nần của Vingroup bị bùng bét. Đây là hình ảnh ông Trịnh Văn Quyết đã ngã nhào. Hiện nay, ông Vượng thành lập VMI chia nhỏ quyền sở hữu các căn hộ, chia nhỏ quyền sử dụng cơ sở sản xuất để bán được cho một số cá nhân đánh giá là ông Vụ Vượng đang dùng chiêu lùa gà để hốt tiền. Và nếu vụ việc này thành công, có thể cái kết như Trịnh Văn Quyết sẽ chờ đón ông tỷ phú số 1 Việt Nam là không có, nhưng khả năng nó không thành công là rất lớn. Ông Quyết đã sổ khám, không có gì đảm bảo rằng ông Phạm Nhật Vượng sẽ không sao. Trong bối cảnh kinh doanh ảm đạm như thế này, thì liệu rằng Vingroup có thoát khỏi khoản nợ đến 16 tỷ đô la hay không gấp 3 lần vốn điều lệ của công ty. Đi vay mà để làm ăn mà làm ăn thua lỗ thì cái kết của nó là không hề tốt đẹp gì. Nền kinh tế Việt Nam đang rất khó khăn, hàng loạt doanh nghiệp lớn đang đi vào vùng nguy hiểm của bão tài chính. Thị trường cổ phiếu và thị trường trái phiếu hiện nay rất ê trẻ Có ý kiến cũng cho rằng ông Phạm Nhật Vượng hiện đang bế tắc việc vay vốn ngân hàng và huy động thêm vốn trên thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, sự quen biết của ông Vượng là rất lớn, nên ông Vượng vẫn còn huy động được vốn, nhưng lượng vốn huy động thì ngày càng teo tóp lại. Đây là hình ảnh bao giờ thì đến được Phạm Nhật Vượng. Ông Nguyễn Phú Trọng đang muốn tẩy đi những khối u kinh tế. Tuy nhiên với Vingroup thì ông Trọng phải cân nhắc kỹ vì Vingroup ngã nhào là rất có thể nhiều ngân hàng sẽ ngã nhào theo. Và việc ông Vượng chưa bị bắt chẳng qua là họ đang cân nhắc không biết nhận xét này có thực sự chính xác hay không. Tuy nhiên, dấu hiệu đi xuống của Vingroup và Phạm Nhật Vượng thì ngày một rõ hơn bao giờ hết. Chúng ta hãy cùng chờ xem liệu có biến lớn với nền kinh tế hay không.